fuck, I don't. oh my god, you sure? No, oh, I don't sure, but you, you say I should yeah. try. Try. Wow. Hot man. quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official và ngày hôm nay uh, trời đã tạnh mưa miền Trung của chúng ta đang lũ lụt và ngày hôm nay trời đã tạnh mưa nha thì mình và Michael đã thử làm một cái video là cho bạn Michael ăn thử xoài chấm muối ớt theo phong cách Việt Nam để cập nhật thử như thế nào tại vì trước kia Michael chưa từng ăn như thế này nha Okay, the first the first time in the country you eat like this? No. No. No. So today we will try and what you taste? Well, I like fruits, but what's that? Why? Chili. Why? Oh, I think Paul looks nice. <laughs> okay, so you not you not eat it? No, no. Okay. Okay, so this mangoes and this apples. But mango, why green? Mango normally yellow. No, ye yellow is not good for us. Yeah. Yes. ok ok và bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem mình đã chuẩn bị những gì cho bữa nay hôm nay thôi you can introduce yourself with uh, many people in <laughs> yeah, Vietnamese yeah no what uh, so my name's Michael hi um, I live here now long time and my friend here show me how to eat fruits today right you can with Vietnamese now before <laughs> you can do with Uh, what do you want? Other videos. Yeah. Oh, um, then love Yeah, you can. okay. Um, uh, xin chào, tôi là tôi là Michael. Tôi ở đây 6 năm rồi. Ok. Hôm nay chúng tôi hôm nay chúng tôi hôm nay chúng tôi sẽ ăn xoài chấm muối ớt. <laughs> sẽ ăn xoài chấm muối ớt. Chấm muối ớt ok ok bây giờ mình sẽ review chút bạn xem nha ok bên này là mắm ruốc nha tại vì Michael không ăn mắm ruốc được là mình đã ăn để mắm ruốc ok Michael không thích mắm ruốc mình để xa một xíu thúi thúi <laughs> ok bên này là mình đã chuẩn bị cho bạn xem nha đấy còn bên này ớt là mình đã giả cho Michael và bây giờ chúng hai tụi mình sẽ thưởng thức nha mọi người bây giờ mình sẽ ăn thử để Michael xem và sẽ ăn theo mình nha bây giờ mình sẽ ăn thử một trái xoài you, you don't like this me no. no. okay I can eat this for ờ, looks yum okay ok mọi người bây giờ mình sẽ ăn thử nha tại vì Michael không thích mắm cho nên mình sẽ ăn xa một chút <laughs> ừ, chua quá mình thì ăn quen rồi không biết bằng michael bằng sẽ cảm nhận nó như thế nào nha <laughs> ok bây giờ mình sẽ cho michael ăn thử nha ok mọi người bây giờ michael sẽ ăn thử nha Okay, let's try this. Manage, manage, manage. Are you sure? Yes. Like this. Okay. What do you think? It's good. It's good. It's hot. <laughs> It's hot, yeah. But it's good. You can try many chili. <laughs> but this green man, I don't like it. You don't like greens? No. Why? Yellow. Yellow is not good for with chili. But more sweet. Right? More sweet, yes. You know, yellow for ah, delicious. Yeah, delicious. Yeah, delicious. Yeah, yeah. Let's try with apple. Let's try, okay, okay. What do you think? Fiery talk, man, you know. <laughs> mm, you know, I like it because this is sweet, this is salty. Okay. But it's also hot. So hot. Yeah but it's I like it. But I probably die, right? Die. Why die? Yeah, because very hot. Yeah, very hot. Fuck, I die. <laughs> oh my god, you sure? No, I don't sure, but you should, you say I should <laughs> yes. try. Try. Wow. oh, it's not really good. It's okay. <laughs> it's hot. chili sauce. Yeah, chili is hot. when you swallow it, it's getting very hot. No, you can try with like this. English, what is this? Ice. Ice. Ice. Ờ, nước đá là ice. Mm. Oh, đá. đá, okay. But try what? Uh, I think you can do finish. You can finish this. No, I cannot. Too much. Too much. Why? Okay, mọi người bây giờ ờ, mình và Michael sẽ ăn chung nha, một mình ăn hết. Okay. okay I will try with you. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ ăn vương cù ăn cho hết nha. That's disgusting. <laughs> ok Michael không thích um, rất là thúi. Ờ oh, túi. Ờ, không ngon, không ngon. Không ngon. À. You, you can say with me mắm ruốc. Mắm? Mắm ruốc. Mắm ruốc. mắm ruốc. Mắm ruốc. Tôi không thích ăn mắm ruốc. Toy compute mum. um, mamruk. What's mamruk? Uh, English. But that's nuk mam. Yeah, yeah, yeah. Why you say ruk? What do you say? Because nuk mam with fish. And this is nuk yes. mam. Yeah. But you don't say nuk mam. You say, say again. Mam ruk. Why mam ruk? Nuk nuk mam with mam the same. The same. But you know ruk, uh, they they do uh, fish, fish yeah. chilies. It isn't the names the name they, they call the name. Ah, okay, understand. Because many, many products from nước mắm, mm. not only. Okay, which different? Yes. Hot, man. Mm. like, I know. Foreigner don't like. Why you cry? I don't cry, it's just hot. No. Really? <laughs> Yeah. yeah. <laughs> It's hot, man. You know, eat, eat fucking <laughs> Oh my god. yeah, but I'm okay. Can't eat it. Jisoo okay. Mm. Um, hello xin chào mọi người nha. Tại vì uh, ăn từ nãy giờ Michael đã cay và chảy nước mắt rồi, có thể mình sẽ tôi mình sẽ dừng video tại đây. Uh, xin chào cảm ơn mọi người đã xem và nếu mà người thấy hay thì ủng hộ video của hai tụi mình để sắp tới hai tụi mình sẽ làm làm ra nhiều video hay hơn nữa nha. Friends, thank you for watching and have a nice day. Bye bye. <laughs> okay, and follow me from next video again. see you soon. Right? <laughs> Okay, see you soon. <laughs> bye.